Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Giao thông Hà Nội có vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày một tăng. Do vậy, trong những năm qua, thành phố đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng giao thông. Các công trình kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Trong số đó, có đường vành đai 2 trên cao kết hợp dưới thấp do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Có thể nói,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 được khởi công từ tháng 4 năm 2018, bao gồm tuyến đường bộ trên cao và mở rộng dưới thấp. Tổng chiều dài của tuyến đường là khoảng 5,1 km, do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư được thành phố Hà Nội phê duyệt khoảng 9.400 tỷ đồng. Chi phí dự án đường vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy ngã tư sở để giải phóng mặt bằng là 4.194 tỷ đồng và hơn 5.200 tỷ đồng còn lại – là để xây dựng, lắp đặt tư vấn dự án và các chi phí khác. Tiến độ đường vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy ngã Tư Vọng, giai đoạn 2 đang trong quá trình thi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ phần đường trên cao trong năm 2023. Điểm đầu của dự án nằm ở phía nam cầu Vĩnh Tùy, đoạn cổng trào khu đô thị Tham City, Các hạng mục của dự án bao gồm có cầu chính có bề mặt 19m, cầu dẫn với bề mặt 7m và các nhánh dẫn kết nối đến các đường bên dưới tại ba vị trí là cầu Vĩnh Tùy, ngã tư Vọng và ngã tư Sở. Sau khi hợp long đường trên cao, cầu cạn, vào tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, Ban Giao thông cho biết, dự án đẩy nhanh các hạng mục thi công để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Hiện dự án đã thi công xong việc mở rộng lòng đường bên dưới, với đường trên cao từ ngã tư sở đi cầu Vĩnh Tuy, vừa hợp long đường trên cao cầu cạn đoạn ngã tư vọng cầu Vĩnh Tuy. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 2, tuyến đường vành đai 2 trên cao được các nhà thầu gấp rút thi công hoàn thiện để phục vụ người dân từ cuối năm 2022. Hiện nay, toàn bộ dự án đã thực hiện xong các kết cấu chính của cầu. Tiến độ dự án đến nay đạt 93%. Những ngày này, hơn 300 cán bộ, công nhân viên của dự án đường vành đai 2 đang thi công cầu cạn với tinh thần quyết tâm cao. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. hiện các hệ thống điện, chiếu sáng, thoát nước và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông trên cao cũng được gấp rút hoàn thiện. 6 nhánh nối lên xuống của cầu cạn vành đai 2 tại các nút giao Vĩnh Tuy, Trần Đại Nghĩa và Ngã Tư Vọng đang được thi công nền, trải thảm nhựa. Để giải quyết vấn đề về tiếng ồn cho người dân sống ở hai bên đường vành đai 2 trên cao, Nhà thầu đang tiến hành lắp đặt vách chống ồn dọc tuyến. Ngoài việc giảm thiểu âm lượng tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, tường chống ồn còn có khả năng che chắn gió, tăng sự tập trung cho lái xe, tính an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Sau khi hoàn thành, ngoài giảm ùn tắc trên tuyến đường Trường Trinh, Đại La, Minh Khai, dự án còn giúp cho thành phố Hà Nội hoàn thiện đường vành đai 2 đã thi công hàng chục năm nay. Cần phải nói rằng, vành đai 2 được xem là cao tốc đô thị của Hà Nội. Với lộ trình khép kín từ cầu Vĩnh Tuy, Minh Khai, Đại La, Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở, Láng, Cầu Giấy, Võ Trí Công, Cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, Cầu Đông Trù, Lý Sơn, Cầu Chu Gia Lâm, Nguyễn Văn Linh, Đàm Quang Trung và trở lại cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 có nhiều đoạn tuyến đi trên cao, cho phép phương tiện tránh được những khu vực ùn tắc, lưu thông với vận tốc cao ngay trong lòng đô thị trung tâm. Ngoài tuyến đường trên cao rộng 19m, được thiết kế lắp đặt đầy đủ hệ thống đảm bảo giao thông đô thị như đèn chiếu sáng, thoát nước, giải phân cách, tường bào, đặc biệt lần đầu tiên hệ thống tường chống ồn cho đô thị. Dự án còn có phần đường dưới thấp. Từ khổ đường nhỏ hẹp lâu nay được cải tạo mở rộng với mặt cắt ngang rộng từ 53,5 đến 63,5m, theo đúng chỉ dưới đường đỏ của tuyến đường vành đai 2 đã được xác định. Sau khi được mở rộng, đường vành đai 2 dưới thấp có quy mô 8 làn xe, trong đó có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe dành cho xe thô sơ. Ngoài ra, tuyến đường còn có giải phân cách rộng 4 mét ở giữa và hai bên vỉa hè với đầy đủ hạng mục phụ trợ. Tuy hiện tại dự án đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư sở đã cơ bản hoàn thành, nhưng chưa triển khai thẩm tra an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Phần đường trên cao của dự án được nhà thầu thi công sử dụng công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên giàn giáo di động MSS. Đây là dự án đường trên cao đầu tiên của thủ đô sử dụng công nghệ này đổ dầm trực tiếp và không cần vận chuyển dầm bê tông bằng xe hạng nặng tới công trình. Đường vành đai 2 trên cao khi hoàn thành kết hợp với đường đi dưới thấp sẽ giúp hoàn chỉnh đồng bộ mạng lưới giao thông tuyến. Việc sớm hoàn thiện tuyến vành đai 2 giúp giảm áp lực giao thông cho tuyến Vịnh Tuy, ngã tư Vọng, ngã tư Sở. Tuyến đường vẫn luôn là một trong những điểm nghẽn giao thông tại thủ đô. Như vậy, dự án mở rộng đường vành đai 2, xây cầu cạn đường vành đai 2 được khởi công từ năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng đã bước đến giai đoạn cuối cùng. Đây là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, là tuyến đường huyết mạch trong hệ thống đường vành đai của thủ đô. Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trong nội thành, góp phần phát triển kinh tế